Hello, xin chào mọi người quay lại kênh của mình Hôm nay thì mình có một con à, DDG 200 Bình thường thì con 200 mình chơi trên book cắm vào à, laptop, nhãn Mac thì bình thường quá đơn giản Thì mình cắm vào, rất à, mọi người cắm chơi vào điện thoại thì mình để cắm vào trên điện thoại mình có một cái đốc sạc giống như này này lấy cái đốc sạc của iPhone được và cái cáp của nó này. Đấy. mình sẽ cắm mình cắm cái đốc sạc à, cắm vào ổ điện thôi không cắm cái à, cáp nối à, USB và con đi dây trong của mình nó đang nháy này đấy cái phần uh, ở trên có cái logo của Bluetooth này nó đang tìm Bluetooth này thì trên điện thoại mình uh, tải cái app mà dành riêng điện thoại này mình sẽ vào app store tải cái app này đây cái app đây nó có tên là WeDJ nên mình vào app to đánh chữ WeDJ có iPhone thì mình tải nó về rồi đây mình đã tải nó về rồi mình à, mở lên sẽ như này có cái dao điện như này để sát vào con nghe chằng chúng nó ờ, kết nối với nhau lúc mà mình ấn vào nó ấn nó connect ấy thì mình nghĩ mình tắt cái mình rút cái cáp của cái con ờ, con 200 ra mình cắm lại này để xong gắn connect lại thì nó connect thôi bây giờ nó connect rồi này đơn giản thôi đúng không ạ đấy mình connect xong nó kết nối với nhau mình quay trở lại phần anh nha đấy rồi mình play trên trên trên, trên bàn này nó ăn vào, vào điện thoại này ăn người đấy ạ đấy mình sẽ không không bật nhạc à, nhiều tại vì nó sẽ có bản quyền của youtube nôm na như là như thế thôi đơn giản lắm đâu còn mua một con DJ à, 200 ấy bao giờ cũng sẽ có một cái cáp đi kèm cáp đi kèm giống như hệt như này thì cáp này là cáp chia đôi cáp chia đôi thì à, có cái rắc 3,5 à, này để mình cắm vào cái điện thoại thì ở đây nó của mình là cái rắc rắc dẹt mình bắt buộc phải có một cáp chuyển đổi đấy thì mua ở các cửa hàng rất là nhiều rẻ mình cắm vào nhé cắm vào thì nó sẽ có có cái, cái chia đôi này một đầu là cắm ờ, cái đầu này này cắm ra loa này chất lộn cái màu đen này màu đen biểu tượng này có biểu tượng này cắm ra loa này còn cái đầu này là có biểu tượng nghe cái tai nghe mình cắm headphone phone để mình nghe nó cũng có trên DJ trăm có này Đấy. có nghe trước tai nghe vừa rồi mình đã hướng dẫn mọi người cái cách kết nối con DJ 200 với cả cái web uh, DJ mong mọi người à, chúc mọi người à, hiện thành công thỏa mãn cái đam mê của mình nhé mọi người thấy à, vui hay hay thì like với chia sẻ giúp mình video nhé để tiếp cận với nhiều bạn bè hơn cái này thì cũng có nhiều nhiều anh em bạn bè biết rồi đấy thì anh em bạn bè biết rồi thì comment cho nó shop chia sẻ thêm đến mọi người cảm ơn tất cả mọi